À, chào tất cả anh em nhé video ngày hôm nay tôi à, xin à, giới thiệu cho anh em về cái bộ tài xỉu báo dung Đấy, tài xỉu báo dung thì cái bộ tài xỉu báo dung này nó là cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt Đấy, bộ tài xỉu báo dung bốn mặt thì cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này của nó gồm à, chỉ có một hột duy nhất Đấy, nó sẽ báo cho anh em bốn mặt báo mặt nhất mặt nhị và mặt ngũ mặt lục Đấy, còn mặt ba mặt bốn là không dùng đấy thì cái bộ tài xỉu và dung bốn mặt này thì anh em làm làm đi làm tay cái cũng được hoặc là anh em đi làm tay con cũng được đấy, tay con thì anh em có thể luồn được hột vào đấy, để cho người ta lắc thì anh em ở ngoài anh em chỉ cần cầm cái máy rung anh em cảm nhận cái độ rung của nó và anh em đánh thôi nhá nó báo rất là hiệu quả cho anh em đấy, báo chuẩn xác đến trăm phần trăm cho anh em đấy thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái uh, à, tăng tích của cái bộ tài xỉu có dung bốn mặt này để cho anh em thấy được nó hiệu quả cho anh em khi anh em đi sân chơi anh em thử đăng tích hay không nhé à, thì cũng ờ, như sân chơi thì ờ, tôi cũng ờ, sẽ test cho anh em nhất là à, nam châm dọi đèn thì à, cái máy dò kim loại của tôi hôm nay nó cũng có ở đây nên là không test cho anh em được nên là đợi anh em ở những video sau Đấy. thì nói chung là cái giò kim loại thì anh em cũng vẫn là ok nhá Đấy, vẫn là ok cho anh em Đó. đây chính là cái bộ ờ, tài xỉu có dung bốn mặt Đấy, thì anh em đi sân chơi thì anh em chỉ cần cầm cái gì cả Đấy, anh em chỉ cần cầm cái máy này và bật nó lên Đấy, anh em có thể để cách xa bộ hột khoảng tầm một mét cho đến một mét rưỡi Đấy, anh em đúc ở đâu cũng được đúc ở trong quần à, con cũng được Đấy. miễn sao là nó khoảng cách của nó đủ để nó bắt được cái à, bộ hột này nhé Đó, thử anh em à, làm châm này Đó. thử anh em dọi đèn này Đấy, dọi đèn thì cho mặt 5 mặt 2 Đó, anh em thấy không hột trong sáng đẹp luôn nhé Đó. hột cực kỳ đẹp mặt nhất thì cũng kỳ đẹp cực kỳ đẹp luôn cho anh em này đó. đó thì à, anh em nào mà muốn à, thử tận à, thử tận tay hay tận mắt anh em thử thì anh em có thể lên cơ sở tôi cơ sở tôi ở bến xe miền Tây thì anh em cứ lên đến bến xe miền Tây Sài Gòn thì anh em alo tôi Đấy, anh em riêng trên tôi thì còn rất là nhiều những cái đồ chơi để cho anh em có thể tìm hiểu thêm Đấy, có thể về nó phù hợp với sân chơi của anh em nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hồ tài xử báo dung bốn mặt này nó hiệu quả với anh em như thế nào nhé để xem nó hiệu quả không thì nói chung là cái báo này thì nó rất là hiệu quả rồi chỉ còn cái ờ, còn cái ờ, cái độ lên xui của anh em nữa đó thì đi đánh cờ bạc tất nhiên là mình phải có cái uh, phần trăm là hên đấy, để mình có thể đi chơi mình dễ thắng dễ dàng là thắng cuộc hơn đấy chỉ cần à, mình mà hơi xui thì mình cũng không nói trước được điều gì đâu nha anh em nhé đấy thì bây giờ tôi vào để test cho anh em tôi sẽ bật cái máy lên này đó anh em bật máy lên lên và để khoảng cách của nó tầm 1 mét cho đến một mét rưỡi đấy thì anh em bắt được cái bộ hột thì anh em sẽ đánh máy báo một dung là con nhất hai dung là con nhị ba dung là con năm bốn dung là con sáu Đấy, cứ thế là anh em chơi thôi anh em làm tay cái thì anh em cũng lựa vào đó mà anh em ờ, cân chỉnh sửa làm nhé đó. thì bây giờ tôi cần tôi sẽ cầm ở trên tay tại vì là cái máy này nó rung rất là êm để ở dưới nó cũng không thể nào biết được nhé đấy thì bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em này lắc và cảm nhận cái uh, bộ bao dung bốn mặt này nó hiệu quả không nhé đó, máy báo hai dung hai dung là con nhị đúng không con nhị thì là anh em có thể anh em đánh xỉu Đấy, tay con anh em đánh xỉu hoặc tay cái thì anh em có thể kết xỉu Đấy, mở cho anh em này Đó, xỉu ba dung này Đấy, ba dung ba dung là con gì ba dung là con năm năm thì anh em có thể kết tài năm thì có 70 đến 75 phần trăm nó là tài rồi nhé mời anh em này đó tài không dung không dung thì có mật ba hoặc là mật 4 thì cái chén này anh em có thể không đánh được đấy, hoặc là anh em có thể nếu mà đang hên thì anh em có thể đánh tài hoặc đánh xỉu đó là tùy anh em đánh theo kinh nghiệm của anh em nữa đấy như chén này thì tôi sẽ đánh xỉu hai ba năm ba dung tiếp tục lại là ba dung ba dung và lại có con ngũ nhá ngũ thì anh em đánh tài đó lại năm năm bốn bốn dung bốn dung là con ngũ à con lục lục anh em đánh lục tài nhé hoặc là anh em đánh bầu cua ngũ lục cho cái con gì đó tùy anh em đó. Đấy, cho em đấy thì à, đây chính là cái bộ à, tài xỉu có dung à, bốn mặt nó rất là hiệu quả cho anh em đấy, nó hiệu quả cho anh em nó báo chuẩn xác với 100% cho anh em đấy thì anh em nào mà muốn tìm hiểu hay là muốn liên hệ mà sở hữu cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình cách chơi tài xỉu bao dung bốn mặt như này nó rất là hiệu quả cho anh em và mới nhất 2023 này dành cho anh em nhé thì anh em nào mà muốn tìm hiểu anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình hoặc qua trên số Zalo qua số Zalo trên màn hình nhé video này là đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em